Chào bà con Nay trung tâm tư vấn cầu bịp sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái siêu phẩm mới nhất về bộ đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất năm 2019 hiện nay đến cho tất cả anh em để em có thể chơi chiến thắng được ở cái bộ đồ chơi sóc đĩa bịp này anh em nhé thế anh có thể biết được đã gọi là siêu phẩm thì anh em đánh chỉ việc là nùa đồ vào đánh đâu thắng đấy cái độ chuẩn xác của nó là 100% anh em nhé Đấy, đi chơi thì anh em chỉ việc đấy, lùa duy nhất những mẫu quân vị không tăng này vào cho tôi thì em có thể biết được bộ đồ hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến anh em đó chính là chiếc máy cảm biến quân vị không dây mới nhất năm 2019 này được làm trực tiếp trên cái chiếc điện thoại 1280 này anh em nhé đây đây đó chính là cái máy cảm biến quân vị không dây chơi thì anh em chơi bằng pin con thỏ pin con thỏ anh em lắp vào anh em chơi được trong vòng từ 7 đến 8 tiếng cây bạc nào dài qua đêm anh em chơi đấy, đi vệ sinh thay pin vào lại tiếp tục chơi tiếp anh em nhé loại này là dung tự động trực tiếp trên máy cảm biến 1280 nha anh em nhé đây này đấy, còn anh em có thể biết được trước đây đấy, trong cái năm 2018 vừa qua đã ra một cái bộ đồ chơi mới đó chính là ống S304 này ống S304 này đánh rất là chuẩn với những cái nhịp dung dung nhanh dung chậm nhưng anh có thể biết được rằng là chỉ anh em nào đánh về những cái đồ cảm ứng rồi anh em cảm nhận tốt thì anh em mình có thể chơi được những đồ S304 này hay là những loại ống xanh đánh thì vẫn rất là chuẩn nhưng mà anh em cần phải cảm nhận đấy, rất là tốt và tuyệt đối 100 anh em mình có thể chơi được ở cái món đồ máy món đồ ống xanh và cái ống S304 này anh em nhé còn mới trong cái dịp uh, Tết năm 2019 đã ra mắt một cái món đồ đến anh em đó chính là cái máy cảm biến à, máy cảm ứng T10 này Đấy, máy cảm ứng T10 này đánh rất là chuẩn chuẩn xác lên đến 100% nơi nhá dung là dung 246810 và cái bộ đồ này nó hơn cái máy cảm biến ở chỗ là nó có thể đánh thẳng vào những mặt vị và đánh cái đồ này rất là chuẩn xác độ xa của nó rất là xa trong vòng từ một mét quay đầu một mét quay đầu anh em nhé đánh rất là chuẩn về cái món đồ này Đấy, quân vị đều là quân vị không tang hết tất cả những món đồ của tôi bây giờ đều là quân vị không tang hết chứ không còn là những cái quân nam châm ngày xưa nam châm thì bây giờ người ta sử thử nam châm vào sòng vào sới thử nam châm làm sao mà anh có thể lùa được những bộ quân đó vào được thì chưa vào được sới anh em đã bị đuổi ra khỏi sới rồi anh em nhá. thì bây giờ mới nhất hiện nay đấy, đó chính là một cái món đồ anh em chỉ việc đánh chẵn nẻ thôi đó chính là cái máy cảm biến quân vị này Đấy, cải tiến mới nhất về những cái bo mạch cải tiến mới nhất về những cái nhịp rung và cải tiến toàn bộ Đấy, rung trực tiếp tự động trên máy không cần phải một máy rung khác nào nữa anh em chỉ việc cầm duy nhất cái chiếc điện thoại 1280 này đi chơi anh em đúc trong người và kèm theo đó là anh em nùa theo cho tôi đó chính là những mẫu quân vị không tang và lưu ý với anh em anh em có thể đặt làm được tất cả trên những mẫu điện thoại hay là mẫu nguyên thủy của nó anh em đặt vào mẫu nào tôi làm vào mẫu đó cho anh em hay là những cái mẫu quân vị cái mẫu quân vị quân thuốc quân bài quân tú quân đóm địa phương anh em chơi quân gì anh em alo trực tiếp cho tôi qua số điện thoại này hay em chụp ảnh gửi qua zalo tôi tôi sẽ đặt làm mẫu quân vị sớm nhất cho anh em gửi về cho anh em để anh em có thể chơi được những chiến thắng được ở những cái sòng những cái sới bạc và anh em cầm tiền về cho vợ cho con mình anh em nhé thì không nói nhiều nữa ngay bây giờ tôi sẽ thử luôn cho anh em qua một vài ba tiếng bạc để có thể cảm nhận được về cái đồ này anh em nào đang thua tha xem video này cảm nhận video này biết được về cái đồ này cập nhật về anh em chơi anh em chiến thắng thì anh em nhé đây đầu tiên anh em khi đi chơi lắp cục pin con thỏ này nắp pin con thỏ này anh em lắp vào và trên đầu nó sẽ có một cái công tắc anh em gạt sang phải là bật và gạt sang trái là đất tạm thời tôi sẽ để lên đây để cho anh em cùng nghe cùng cảm nhận cùng tôi về cái món đồ chơi này anh em nhé thì anh em phải biết được bát đĩa hoàn toàn đảm bảo 100% là bát đĩa xanh chín rồi em nhé đây bát đĩa của người ta bát đĩa nào cũng được đây bát đĩa xanh chín này em nhé Đấy, bát đĩa hoàn toàn là xanh chín này Đấy, thử làm trông luôn cho em nhé kể cả mẫu quân vị quân vị là quân vị không tang em nhé soi xuyên qua luôn anh em nhé Đấy, quân vị này rất là đẳng cấp luôn anh em nhé <coughs> tiếp theo là anh em thử làm châm Đấy, nam châm này anh em này này nam châm này thử nam châm này đây Đấy, thử nam châm này Đấy, hoàn toàn nó không có tang em nhé quân vị đây bát đĩa xanh chín anh em nhé Đấy, cả bất cả thử mọi tất cả mọi thử thách của những sòng sới bạc anh em có thể luồn qua dễ dàng nhưng mắt cái con bạc già bạc cáo anh em nhé đấy còn khi đi chơi này anh em có thể đặt được khoảng cách cực kỳ xa đấy, trong vòng từ 70 phân này khi em đi chơi này em sóc em sóc xong anh em đặt xuống sau một giây báo dung trực tiếp lên cái máy cảm biến 1280 này với cái hình thức dung của nó là lẻ dung một sấp đôi không dung và tứ tử dung hai anh em nhé đây thì ngay bây giờ tôi sẽ thực hành trải nghiệm cùng anh em về cái món đồ máy cảm biến này để anh em có thể biết được về cái nhịp dung của nó thì bây giờ đầu tiên này tôi sẽ đặt lẻ này lẻ này anh em úp bát vào nhá bắt buộc là úp bát và thấp hơn máy nó sẽ báo về anh em sau một giây báo trực tiếp về máy này Đấy, nó rung hơi bé tôi để ra là rung ờ, to nhé này Đấy, rung một rồi anh em rồi rung một nhé, rồi tiếp theo là sấp đôi sấp đôi thì anh em để không bao giờ là rung người anh em nhé. rồi sấp đôi đặt xuống này sấp đôi hoàn toàn là không dung anh em nhé cứ sau một giây sẽ báo về chiếc điện thoại 1280 cho anh em còn tứ tử tứ tử thì chắc chắn đảm bảo 100% là dung hai rồi cái tiếng tứ tử này em lại đánh thẳng vào cái mặt vị tứ tử của nó rồi rồi thì ngay bây giờ ờ, tôi sẽ trực tiếp thử qua cho anh em qua năm tiếng sóc để anh có thể cảm nhận được về cái đồ này ngày trắng đêm đen Đấy, sóc cân tay anh bát cho anh em có thể biết được về cái món đồ này mặt chất mặt tẻ thoải mái anh em nhé cứ sóc đều đây anh em đặt xuống trong một giây sẽ báo về cho anh em này dung hai thì dung hai chắc chắn trong bát trong điên là tứ tử rồi nhưng mà không cần biết tứ tử đen hay tứ tử trắng anh em cứ đánh thẳng vào cái mặt chặn cho tôi 10 triệu anh em nhá mở bát luôn này tứ được trắng này anh em này xong tiếp nhá sau một giây em chờ sau một giây đặt thấp hơn nó sẽ báo về máy cho anh em không dung thì không dung chắc chắn anh em đánh sấp đôi cho tôi đánh thẳng vào mặt vị sấp đôi tôi 50 triệu anh em nhá đánh tiếng kết này 50 triệu đấy bán luôn chẵn này này anh em nào mà đắp tiếng chẵn này chỉ có ra đi mở thôi anh em nhé bán chẵn 100 triệu mở bát này này sắp đôi anh em này Đấy, chuẩn chưa đánh đồ này thì anh em không phải lo nghĩ gì rồi Đấy, đùa đồ này đi và anh em chỉ việc mang tiền về thôi anh em nhé đặt xuống sau một giây này Đấy, rung một tiếng rất là dài thì rung một thì chắc chắn nó là thẻ rồi anh nhé không cần biết là ba đen hay ba trắng em cứ đánh vào lẻ 20 triệu thôi lẻ 20 triệu mở bát này ba đèn anh em nhé Đấy, sóc kỷ niệm với em tiếng bạc cuối cùng này dung một thì dung một nó vẫn là nẻ rồi anh em nhá mở bát luôn này này thử cho anh em một tiếng nữa để anh em biết được về cái đồ này nhá vẫn dung một ba cầu lẻ rồi anh em nhá mở luôn này 100 triệu lẻ này đách đắt sàn mặt chẵn này mở luôn này ba đen chuyển sang ba trắng này anh em nhá đấy cái đồ này đánh rất là chuẩn này như anh em khi anh em chơi xong anh em tắt công tắc đi và anh em mở nắp ra anh em tháo cục pin con thỏ ra để em bảo quản được món đồ này tốt hơn đấy, chơi thì anh em khi chơi xong anh em chơi hết quân anh em alo cho tôi tôi sẽ gửi quân về toàn quốc cho anh em anh em ở bất cứ đâu tôi cũng có thể gửi được về cho anh em thì vừa rồi đã giới thiệu đến anh em đó chính là cái máy cảm biến quân vị không dây mới nhất trong cái năm 2019 hiện nay đến cho anh em anh em đánh cái đồ này là cái độ chuẩn xác của nó là 100% đồ này anh em chỉ đánh chân đánh nhẹ thôi anh em nhé còn anh em nào muốn đánh thẳng vào mặt vị của nó thì anh em hãy mua cho tôi đó chính là cái máy cảm ứng T10 này thì ở video sau tôi sẽ giới thiệu đến anh em đó chính là cái máy cảm ứng T10 này đến cho tất cả anh em để anh em có thể biết được đánh thẳng vào cái mặt vị của nó rất là dễ dàng và đơn giản với cái máy cảm ứng T10 này anh em nhé còn anh em đánh chắn đánh nẻ đánh đơn giản như tôi thì anh em sắm cho tôi một cái máy cảm biến quân vị này về anh em chơi và anh em chiến thắng anh em nhé thì anh em nào có nhu cầu cần được biết thêm về những mẫu sản phẩm về cái bộ bồ chơi bịp sóc đĩa thì em có thể alo trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0925 8844 để tôi có thể tư vấn trực tiếp cho anh em về những món đồ chơi để anh em dễ dàng chiến thắng được ở cái bộ môn chơi sóc đĩa bịp này em nhá nhà tôi có hai cơ sở cơ sở một bến xe mỹ đình hà nội cơ sở hai bến xe miền đông sài gòn anh nào vào gần cơ sở qua trực tiếp cửa hàng cửa hàng test hàng còn anh em nào ở xa tôi có thể gửi hàng về cho tất cả anh em thì hàng tôi đảm bảo là chuẩn xác tuyệt đối 100% gần thì qua trực tiếp cơ sở cho dễ dàng anh em nhé rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem video của tôi